có hai đại sư toán mệnh nổi tiếng là Bốc Hủ và Quách phát Cả hai người đều có khả năng nhìn ra được thời gian chết của nhau, nhưng cả hai đều không có cách nào tránh được tai họa. Ngày chết của họ đều ứng nghiệm với tiên đoán. Vận mệnh Bốc Hủ ứng nghiệm với tiên đoán. Bốc Hủ tự Tử Ngọc là hậu duệ người Hung nô. Khi còn trẻ, ông thích đọc dịch Quách Phác sau khi gặp ông thì khen rằng Tôi không bằng ông, nhưng ông không tránh khỏi họa binh đao. Bốc Hồ nói, đúng rồi, đại hạn của tôi vào năm 41 tuổi. Quan chức là khanh tướng, tôi sẽ gặp tai họa mà chết. Nếu không phải thế này thì cũng sẽ bị mãnh thú hại. Nhưng tôi thấy ông cũng không có kết thúc có hậu. Quách Phác nói, họa của tôi là ở Giang Nam để tránh họa, tại hạ cũng đã mưu tính từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu có thể tránh được. Tuy là thế, nhưng ở phương Nam vẫn có thể kéo dài được. Nếu lưu lại ở đây thì chẳng còn bao lâu nữa. Bốc Hồ nói, ông chớ làm quan lại, có thể tránh được họa. Quách Phác nói, tôi không tránh được việc làm quan lại, cũng giống như ông không tránh được làm khanh tướng. Bốc Hồ nói, nơi này tuy là nơi sinh ra con cháu đế vương, tôi biết mình không thể làm việc ở hai kinh đô được nữa rồi. Lang Gia Vương là người đáng phò tá, ông cũng nên phò tá ông ấy đi. Người chủ trì tế tự xã Tắc Nhà Tấn nhất định là người này. Thế là bốc hồ đến núi Long Môn ẩn cư. Sau khi Lưu Nguyên Hải tiếm ngôi xưng đế, Lưu Nguyên Hải triệu bốc hồ làm đại tư nông. Thị Trung bốc hồ cáo lệnh, kiên quyết từ chối. Lưu Nguyên Hải nói, mỗi người có chí hướng riêng, bốc hồ không muốn làm quan trong triều của trẫm là thuộc về loại người tứ công thời Hán cao tổ, có thể tùy thuận theo chí hướng thanh cao của ông ta. Sau này, Lưu Nguyên Hải lại triệu Bốc Hồ làm quang lộc đại phu. Bốc Hồ nói với sứ giả rằng, nơi này không phải đất chết của tôi, Đến khi Lưu Thông kế thừa ngôi vị, Lưu Thông triệu Bốc Hồ làm Thái Thường. Khi đó, Lưu Côn chiếm Tinh Châu. Lưu Thông hỏi, khi nào có thể bình định Tinh Châu? Bốc Hồ trả lời rằng, Tinh Châu là đất của bệ hạ, đánh chiếm được là chắc chắn. Lưu Thông nói đùa rằng, chấm dự định phiền tiên sinh đi một chuyến có được không? Bốc Hồ nói, nguyên nhân thần không kịp thay trang phục vội vàng đến chính là chuyến đi này. Lưu Thông vô cùng vui mừng, bổ nhiệm Bốc Hù làm sứ chi tiết Bình Bắc tướng quân. Khi chuẩn bị xuất phát, Bốc Hù nói với em gái rằng lần xuất hành này Huynh sẽ chết, đó là số mệnh. Sau khi Huynh chết, các em nhất định không được tranh chấp nhau. Đến khi tấn công Tấn Dương, quân đội của Bốc Hù bị Lưu Côn đánh bại, binh sĩ tranh nhau trốn chạy Bốc hù bị giết chết. Kết thúc vận mệnh của Bốc hù đúng như ông đã tiên đoán, cũng ứng nghiệm tiên đoán của Quách Pháp là Bốc hù không tránh được tai họa binh đao. Sau đây, hãy xem vận mệnh của Quách Pháp như thế nào, có ứng nghiệm với tiên đoán của hai người không? Vận mệnh của Quách Pháp ứng nghiệm tiên đoán của số mệnh. Quách Pháp 276 324 tự cảnh thuần là người huyện Văn Hỷ, quận Hà Đông. Quách Phác yêu thích kinh thư học thuật, học vấn uyên bác, có tài lớn, tinh thông âm dương thuật số, giỏi toán thuật và lịch pháp. Quách Phác từng theo Quách Công, người ngụ cư ở Hà Đông, học thuật bốc phệ, bói toán. Quách Công tinh thông bốc phệ đã truyền thụ cho Quách Phác chín quyền, Thanh Nam Trung Thư. Nhờ đó, Quách Phác thông hiểu thuật ngũ hành, thiên văn và bốc phệ cũng có khả năng tiêu tai dài hạn, thông hiểu huyền cơ cõi vô hình. Cho dù là kinh phòng tự quân minh, đời Tây Hán, người nổi danh về bốc vệ và quản lộ tự công minh, nhà ngụy thời Tam Quốc, tái sinh cũng không sánh bằng Quách phát được. Môn nhân của Quách phát là Triệu Tài, đã từng trộm cuốn Thanh Nang Trung Thư, nhưng sau đó bị người nhà đốt mất, hoàn toàn chưa kịp đọc. Hiển nhiên rằng Ai có thể được phép biết huyền cơ của vận mệnh thì trong cõi vô hình đã có định số, người bình thường không thể nào trộm được. Thời Tấn Huệ Đế, Hoài Đế, vùng Hà Đông lần đầu tiên xuất hiện bạo loạn. Quách Phác bói một quẻ, ném sách chiêm bốc xuống và tham rằng "Chào ôi, bách tính sắp bị dị tộc thống trị rồi, vùng đất quê hương sắp bị vó sắt dày xéo thành hoang vu rồi. Thế là Quách Phác liên lạc với mấy chục người nhà và bạn bè và chuẩn bị di cư xuống phía Nam lánh nạn. Họ đến chỗ tướng quân Triệu Cố, đúng lúc con ngựa tốt mà Triệu Cố cưỡi bị chết. Triệu Cố vô cùng buồn giàu nên không muốn tiếp đãi khách. Quách Phác đến gặp Triệu Cố, người giữ cổng không cho Quách Phác vào. Quách Phác nói với ông ta rằng tôi có thể khiến ngựa chết sống lại. Người giữ cổng vô cùng kinh ngạc vội vàng chạy vào báo cho Triệu Cố biết. Triệu Cố lập tức ra gặp Quách Pháp và hỏi, ông có thể khiến ngựa của ta sống lại sao? Quách Pháp nói, cần hai ba chục trai trắng khỏe mạnh, mỗi người tay cầm một chiếc gậy dài, đi về phía đông ba mươi dặm. Có một ngôi miếu thổ địa ở trong rừng trên một quả đồi, hãy dùng gậy dài đánh thì sẽ có một vật xuất hiện. Cần nhanh chóng bắt lấy nó đem về có được vật này thì ngựa có thể sống lại. Triệu cố chiều theo cách của Quách Phác làm. Quả nhiên, họ bắt được một con vật giống như khỉ, liền đem về. Con thú nhỏ giống như khỉ này vừa nhìn thấy con ngựa chết đó liền ghé mũi vào mũi ngựa hít thở. Chỉ một lát sau, ngựa liền đứng dậy, ngẩng đầu hí vang, ăn cỏ như bình thường. Nhưng con quái thú giống con khỉ đó bỗng biến mất Triệu cố kinh ngạc và vui mừng, tặng Quách phát rất nhiều tiền của để báo đáp. Vương Đôn sắp mưu phản, đại tướng quân Ôn Kiều, giữ lượng nhờ Quách phát xem bói. Quách phát không nói rõ, nói nước đôi. Hai tướng quân lại yêu cầu Quách phát xem bói hung cát cho hai người. Quách phát nói, đại cát. Ôn Kiều và Dữ Lượng ra ngoài nói với nhau rằng Quách phát không nói rõ là không dám nói hoặc là Thượng Thiên sẽ đoạt hồn phách của Vương Đôn. Hiện nay, chúng ta cùng bàn bạc đại sự thảo phạt mà Quách Pháp nói hai chúng ta đại cát. Đây chính là nói chúng ta thảo phạt ắt sẽ thành công. Thế là hai tướng quân khuyên Minh Đế thảo phạt Vương Đôn. Trước kia, Quách Pháp thường nói, người giết ta là Sơn Tông. Lúc này, quả nhiên có người họ Sùng chữ sùng gồm chữ sơn và chữ tông hợp thành. Đến chỗ Vương Đôn vu cáo hãm hại Quách phát Vương Đôn sắp giấy binh, sai Quách phát xem bói. Quách phát nói sẽ không thành công. Vương Đôn vốn đã nghi ngờ Quách phát khuyên Ôn Kiều và giữ Lượng thảo phạt mình. Lúc này, thấy Quách phát xem bói cho mình là quẻ hung, liền hỏi Quách phát Ông hãy bói lần nữa xem ta tuổi thọ bao nhiêu Quách Pháp trả lời rằng Cậu thêm quẻ trước vừa bói Nếu các hạ giấy binh Nhất định sẽ sớm chịu tai họa Nếu dừng lại và ở Vũ Xương Thì thọ mệnh rất lớn Vương Đôn nổi giận nói Vậy thọ mệnh của ông thế nào? Quách Pháp nói Mệnh tôi hết vào trưa hôm nay Vương Đông nổi giận Hạ lệnh bắt Quách Pháp Lập tức đưa đến gò Nam Cương chém đầu Trước khi hành hình Quách Phác hỏi người hành hình sẽ đi nơi đâu Người hành hình nói rằng lên gò Nam Cương Quách Phác nói nhất định là ở dưới hai cây bách Đến nơi quả nhiên là như vậy Quách Phác lại nói cái cây này có tổ chim thước lớn Mọi người tìm nhưng không thấy Quách Phác bảo họ tìm lại Quả nhiên tìm thấy tổ chim thước lớn Bị một cành cây um tùm che khuất Trước kia Quách Phác từng đi qua Việt Thành vào năm Trung Hưng thứ nhất. Giữa đường gặp một người, Quách Phác hỏi họ tên và lấy chiếc quần và áo trong của mình tặng người đó. Người đó từ chối không nhận. Quách Phác nói, ông cứ nhận lấy là được rồi, sau này tự khắc sẽ hiểu. Người đó nhận quần áo và rời đi. Giờ đây, người hành hình Quách Phác chính là người đó. Lúc này, Quách Pháp 49 tuổi hoàn toàn khớp với tuyên đoán của ông về tuổi thọ của mình. Bốc Hủ cũng tiên đoán Quách Pháp không có kết thúc có hậu và Quách Pháp tiên đoán mình không thể nào tránh được tai họa, đều ứng nghiệm. Sau khi nhà Tấn bình định, Vương Đôn đã truy phong cho Quách Pháp là Thái Thú Hoàng Đông. Hai nhân vật nổi tiếng triều Tấn là Bốc Hủ và Quách Pháp đều tinh thông bói toán, thuật số không chỉ biết rõ sinh bệnh của nhau và của bản thân sẽ kết thúc như thế nào, mà còn biết thời gian chết của mình. Nhưng họ đều không thể nào tránh được vận mệnh của mình. Phật gia giảng nhân quả ba đời, một người trước khi sinh ra, quả của cả cuộc đời này đã sớm được đặt ra từ nhân của các đời trước rồi. Nếu không, thì bốc hủ và quách pháp, sao có thể bói toán ra được